Thân mến, sau đây sẽ là phần nhận định, dự đoán tỷ số và soi kèo trận cầu diễn ra giữa Brunei và Thái Lan vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2022 trong khuôn khổ bảng A vòng loại AFF Cup 2022. Thất bại dành cho Brunei là điều mà bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào cũng nhìn ra được cùng với tỷ lệ cược mà các nhà cái đưa ra. Trận đấu quá chênh lệch và với vị thế của nhà đương kim vô địch AFF Cup thì Thái Lan sẽ không mất quá nhiều sức để hạ đo ván đội chủ nhà. Nhận định về Brunei Để có mặt được tại AFF Championship, Brunei đã phải đánh bại Đông Timor để có được tấm vé cuối cùng đến vòng bảng. Do vậy thì phải nằm chung bảng với những đội bóng cộng cán trong khu vực như là Thái Lan hay Indonesia. Brunei khó tránh khỏi một số phận là đội bóng lót đường. Bước tới trận mở màn bảng A sắp tới, Brunei sẽ phải chạm trán với thử thách cực đại mang tên là Thái Lan. 3 điểm là điều bất khả thi đối với Tebuan, là biệt danh của Brunei ở trận này. Brunei chưa từng được xem là một đội bóng mạnh của khu vực Đông Nam Á, cho nên việc họ đối đầu với Thái Lan ngay trận mở màn AFF Cup 2022 là một điều không mong muốn của đội chủ nhà. Brunei đã buộc phải thuê sân Kuala Lumpur Stadium ở Malaysia làm sân nhà của họ tại AFF Cup năm nay. Đây là một thiệt thòi không nhỏ đối với đội bóng xếp hạng 190 thế giới. Thế nhưng ngay cả khi được đá tại sao huyệt của mình, Tập thể dưới quyền huấn luyện viên Mario Rivera cũng không có cửa giành điểm ở trận đấu tối ngày 20 tháng 12 bởi vì xét trên mọi phương diện thì đội chủ nhà đều lép vế trước Thái Lan. Vẫn như mọi khi, một đối thủ nhược tiểu như là Brunei được xem là một kho điểm để các đội bóng đá khác trong khu vực khai thác. Với việc vẫn chưa thấy được sự tiến bộ quá lớn của mình trong những năm qua vào giải đấu năm nay thì đoàn quân của huấn luyện viên Mario Rivera cũng không thoát khỏi số phận của kẻ lót đường. Sơ qua thì có 4 trên 6 trận không biết đến mùa chiến thắng là gì, có thể thấy được là sự yếu kém của đội chủ nhà như thế nào. Điều mà người hâm mộ quan tâm là họ sẽ để thua bao nhiêu bàn trước đương kim vô địch AFF Cup Thái Lan mà thôi. Nhận định về Thái Lan Không còn quá đáng sợ như những năm trước đây khi mà những đội bóng trong khu vực có những tiến bộ rất rõ rệt. Nhưng so với đội chủ nhà thì Thái Lan vẫn tỏ ra là quá mạnh. Thái Lan cho dẫu thiếu vắng nhiều trụ cột trong đội hình tham dự giải năm nay nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thể đánh giá thấp họ. Thậm chí là Thái Lan vẫn được nhận định đó là ứng viên sáng giá nhất của ngôi vô địch. Vì vậy mà việc đối đầu với Brunei sẽ giúp cho đội bóng xứ chùa vàng có một khởi đầu thuận lợi trước khi tiếp tục tiến sâu vào vòng trong. Với 6 chiếc vô địch thôi cũng đủ để thấy đội khách thật sự là một con ngáo ộp trong khu vực. Trước khi đến với trận đấu mở màn này thì voi chiến cũng đã có sự chuẩn bị rất tốt khi đánh bại đại diện của châu Mỹ là Trinidad Tobago và đối thủ cùng khu vực là Myanmar ở 2 trên 3 trận giao hữu trước đó. Với đội hình đồng đội cả ba tuyến thì đội khách vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Với dàn cầu thủ đang thi đấu ở các đội bóng hàng đầu Thái Lan mà điển hình nhất là ba cái tên đang chơi cho Patum United và Kittipong. Dangda hay là Jojen đã chơi rất hay và góp công lớn vào thành công của câu lạc bộ này ở những mùa giải gần đây. 3 điểm dĩ nhiên sẽ là mục tiêu mà Thái Lan đặt ra và chắc chắn là họ sẽ làm được. Thậm chí, các cầu thủ đội khách nhiều khả năng sẽ dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới của Brunei. Trong khi đó thì chủ nhà Brunei sẽ cố gắng hạn chế việc thủng lưới càng ít càng tốt và nếu giành được một điểm ở trận này, đây sẽ là một thành công vượt qua mong đợi. Nhưng xem ra thì hơi khó. Về phong độ của hai đội, Brunei đã phải vượt qua Đông Timor ở trận chung kết vòng loại mới có thể có mặt ở vòng bảng AFF Cup năm nay. Trong đó thì họ đã từng thắng 6-2 ở lượt đi nhưng lại để thua 0-1 ở trận lượt về với Đông Timor. Với thực lực hạn chế của mình, cũng không bất ngờ khi Brunei chỉ được đánh giá là đội lót đường tại bảng A. Trong năm nay thì Brunei chỉ có 4 trận giao hữu và kết quả là họ đã từng thắng Lào và thua 3 trận còn lại. Trong đó có 2 trận thua đậm trước Malaysia và Maldives. Thái Lan lại không có được sự phục vụ của ngôi sao Chanathip Songkrasin tại AFF Cup năm nay, nhưng họ không thiếu được những cầu thủ chất lượng cũng như đẳng cấp để hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Giải đấu gần nhất mà đội bóng đến từ xứ Chùa Vàng tham dự đó chính là Kings Cup. Kết quả là họ đã giành chức vô địch sau khi đánh bại Trinidad và Tobago ở chung kết. Hai trận giao hữu gần đây, Thái Lan đã từng vùi dập Myanmar 6-0 nhưng lại để thua 0-1 trước Đài Bắc Trung Quốc. Trận thua này diễn ra cách đây chưa đầy một tuần. Trước đây thì hai đội chưa bao giờ đối đầu với nhau. Về đội hình dự kiến của hai đội, tuyển Brunei, các cầu thủ dự kiến Enzarin, Hassan, Tarif, Othman, Suhaimi, Nudin, Irit, Nosamri, Suleiman, Ali Rama và Sai. Đội tuyển Thái Lan, các cầu thủ dự kiến Pato Makakun, Akuke, Praisuwan, Roen Thanarot, Dekmi, Purisei, Chamrat Samri, Wongon, Pomphan, Winotai và Poem Pimai. Soi kèo châu Á Kèo Brunei và Thái Lan với đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu khu vực và cũng đang là nhà đương kim vô địch ở sân chơi này cho nên sẽ không bất ngờ khi Thái Lan đã được đánh giá cao hơn rất nhiều so với một Brunei chỉ được đánh giá là đội lót đường ở bảng đấu này. Một chiến thắng tương bừng sẽ là mục tiêu của nhà đương kim vô địch để tạo đà hưng phấn cho những trận đấu sắp tới cũng như là tránh khả năng phải cạnh tranh vị trí nhất bảng trong trường hợp bằng điểm. Vì vậy mà kèo trên là lựa chọn sáng suốt. Các chuyên gia khuyên nên hiệp 1 lựa chọn Thái Lan, Full Time lựa chọn Thái Lan. Soi kèo tài xỉu Brunei đã từng thắng 6-2 trước Đông Timor ở lượt đi vòng loại đã cho thấy rằng là hàng công của Brunei là không quá tệ. Trước đó là thắng lợi 1-0 trước Lào ở một trận giao hữu Thái Lan thì dù không có được sự phục vụ của China Tip Songkrasin nhưng họ lại đang được đánh giá rất cao ở mặt trận tấn công. Nên nhớ là cách đây chưa lâu họ đã từng ghi 6 bàn vào lưới của Myanmar trong đó có cú đúp của Tanasin Dangda. Bốn bàn còn lại là của bốn cầu thủ khác nhau. Vì vậy mà cửa tài là khả quan hơn. Các chuyên gia khuyên nên chọn tài trong hiệp 1 và tài trong full time. Soi kèo châu Âu Brunei và Thái Lan chưa từng đồng độ với nhau trong quá khứ nhưng cũng dễ dàng nhận ra được sự chênh lệch đẳng cấp của hai bên bóng đá này. Bằng chứng đó là đội bóng đến từ xứ sở Chùa Vàng là đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đang xếp thứ vị trí 21 trên bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á. Trong khi Brunei đang xếp vị trí thứ 41, xếp sau cả Lào và Campuchia. Vì vậy mà rất khó để Brunei có thể mơ mộng vào một kết quả tốt trước nhà đương kim vô địch. Các chuyên gia khuyên nên chọn hiệp 1 và full time là chọn Thái Lan xoay kèo tỷ số. Ở sân chơi này năm ngoái, Thái Lan đã dễ dàng vượt qua được vòng bảng với vị trí nhất bảng. Họ giành được 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Sau đó thì đội bóng đến từ xứ Chùa Vàng đã lần lượt đánh bại Việt Nam 2-0 ở bán kết và thắng với tổng tỷ số 6-2 trước Indonesia ở chung kết để đăng quang một cách cực kỳ thuyết phục ngôi vô địch. Vì vậy mà Thái Lan đủ sức để thắng đậm Brunei ở trận này.